thì anh em có thể xem qua cùng mình lần lượt từng cái mã kèo của từng trận đấu thì ở trận đấu của thằng Liverpool thì mình đưa ra cho anh em mã kèo là Liverpool chấp một trái hòa ở kèo full time rồi kèo tài xỉu là kèo tài ba hòa và tài góc cũng như là kèo hiệp một đó là Liverpool chấp 0.5 thì anh em có thể thấy là trong trận đấu của thằng Liverpool thắng với tỷ số là 3-0 và ở cái hiệp 1 nó đã ghi được hai bàn thắng nên đang chọn vẹn cái má kèo handicap và cũng đó là má kèo hiệp 1. Còn về cái má kèo tài ba hòa thì à, đã hòa cái má kèo này thì còn về cái trận đấu sau đó là trận đấu của thằng Etherich đối đầu với Aroka thì anh em thấy mình đưa ra cho anh em má kèo lại Etherich được thi đấu ở kèo đồng chịu 2.25 và tài góc thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì Etherich thắng với tỷ số là 2-0 trong khi đó ở trong trận đấu này chỉ có hai bàn thắng thì chính vậy ăn được cái má kèo của thằng Etherich được thi đấu kèo đông cũng như là à, ăn được nửa kèo châu Á ở cái má xỉu 2.25 còn về cái trận đấu của Việt Nam đối đầu với Myanmar thì em thấy là mình đưa ra cho anh em mã kèo là Việt Nam chấp 1.5 ở cái mã kèo full time và cũng đó là mã kèo tài ba hoa thì hiện tại trận đấu vẫn đang diễn ra thì uh, đang có cái kết quả cuối cùng đó là 3-1 kiểu về phần sân của đội chủ nhà uh, Việt Nam thì anh em thấy là má kèo à, Việt Nam chấp 1.5 ăn và má kèo tài Ba Hoa thì ăn khi mà tổng tỷ số bàn thắng của trận đấu này là 4 bàn thắng nên ở ngày hôm qua trên kênh Việt Dũng bóng đá như anh em thấy mình đưa ra cho anh em là ba video thì đều ăn rất là rực rỡ ở những má keo ở từng video môn thì Dũng xin chúc mừng những em đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng à, cũng như là những anh em ở trong nhóm của Việt Dũng đã đồng hành cùng Dũng trong thời gian qua thì hiện tại anh em nào mà còn chưa có cho mình một cái trang chơi chưa có một nhóm chơi cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele a à, còng chủ xuôi kèo hoặc là cái số Zalo Dũng đang để ở trên màn hình là 0797739553 để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm và anh em có thể chơi những cái ma kèo sát giờ bóng lăn từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra để Dũng có thể chốt cho anh em một số mã kèo chắc ăn và đợi, ngon ăn nhất để anh em có thể tham gia đầu tư khi mà những cái mã kèo mà Dũng nhận định ở trên uh, kênh uh, Dũng soi kèo này á, là nhận định sớm từ 10 đến 15 tiếng trước khi mà trận đấu được diễn ra mà đã uh, rất là đậm đà như vậy thì liệu rằng ở trong nhóm của Việt Dũng sao thì những cái mã kèo từ 10 đến 30 phút thì chắc chắn nó sẽ còn rực rỡ hơn nhiều như vậy thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua Tele và số Zalo ở đây để Dũng thể đưa anh em vào nhóm và để chiến cùng những em ở trong nhóm của Việt Dũng cũng như là chiến với những má kèo để có thể uh, anh em có thể về bờ một cách nhanh và sớm nhất thì ở trong video ngày hôm nay Dũng sẽ nhận định cho em một trận đấu ở trong cái khuôn khổ của hạng nhất nước Anh đó là trận đấu giữa thằng Billet Pro đối đầu với con Bật Truy thì trận đấu này được diễn ra lúc 2 giờ sáng của ngày 18 tháng 5 năm 2023 thì liệu rằng ở trong trận đấu này đội bóng nào có thể giành được cái chiến thắng và có thể à, giành được cái vé thăng hạng ở trong một giải tiếp theo thì anh em cùng mình đưa ra những cái thông tin cũng như là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 khi hiện tại, đội chủ nhà Pro đưa ra mức chấp là 0.5, anh em bỏ một vào đội chủ nhà thì ăn được 0.86, trong khi đó anh em bỏ một vào của đội khách thì ăn lên tới là 1.04. Còn ở, ờ, ở cái kèo ờ, tài xỉu toàn trận đều được niêm yết ở mức là 2.5, anh em bỏ mua vào kèo tài hay là kèo xỉu thì đều sẽ ăn được ở mức là 0.94. Còn ở cái cực chấp hiệp 1 thì anh em có thể thấy là phần đội chủ nhà sẽ đưa ra mức chấp là 0.25 Trong khi đó kèo tài xỉu hiệp 1 thì được niêm yết ở mức là một trái hòa Thì ở trong cái trận đấu này thì là một cái trận đấu mang tính chất rất là quan trọng để có thể giành vé vào cái vòng trong để có thể thi đấu tiếp có thể thăng hạng vào cái mùa giải tiếp theo thì mình nghĩ ở trong trận này chỉ có một đội bóng có thể ghi bàn mà thôi nên anh em có thể nằm vào cho mình một cái mái kèo nữa ở trong trận đấu này đó là mái kèo chỉ có một đội ghi bàn anh em bỏ một ra thì ăn lên tới là 2.15 và cùng đó thì à, sẽ có một số kèo khác như là giữ sạch lưới tỷ số kết bet cũng như là đội thắng ngược dòng và cùng đó thì chắc chắn là phải có kèo góc và kèo thẻ thì hai mã kèo đó hầu như là nhà cái sẽ niêm yết từ khoảng uh, à, 10 tiếng đồng hồ trở lại để anh em có thể tham gia đầu tư sau còn hiện tại thì ở trên trang chưa có niêm yết lên để cho chúng ta có thể nắm bắt được thì hiện tại anh em nào mà còn đang chơi qua tàu qua cò thì có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele hoặc là số Zalo Dũng đang để hiện ở trên màn hình để à, Dũng thể hướng dẫn anh em đầu tư trên trang ra sao và có thể vào nhóm của Dũng để đầu tư cùng những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất của Dũng đưa ra cho anh em có thể tham gia đầu tư ví dụ ở trên trang anh em thấy là à, à, anh em vào mã kèo đội chủ nhà chấp 0.5 anh em ăn được là 0.86 nhưng nếu anh em mà chơi ở ngoài thì chắc chắn chỉ ăn được khoảng là 0.8 hoặc là 0.75 đổ lại mà tôi không thể nào mà nhiều hơn được chính vì vậy cái việc đó là việc thiệt thòi thứ nhất thứ hai là anh em phải vô được một cái mà kèo từ 4 đến 5 tiếng hồ trước khi cái giờ bóng lăn ví dụ cái trận đấu này được diễn ra lúc 2 giờ sáng thì chắc chắn bọn thầu bọn cò không thể nào thức đến cái lúc đó để có thể chờ anh em vô má kèo được chính vậy cái việc mà anh em vô được một má kèo từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra khi mà có những cái thông tin về đội hình là một cái việc rất là chắc ăn về cái má kèo anh em tham gia đầu tư thì hiện tại anh em nào mà còn đang băn khoăn à, đầu tư trên trang thế nào và à, có những mã kèo nào chắc ăn và không nên đầu tư thì anh em có thể liên hệ qua chú Dũng để hướng dẫn và tận tình nhất cho anh em để tham gia đầu tư và có thể về bờ một cách nhanh nhất còn à, hiện tại quay trở lại trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể thấy ở cái à, trận lượt đi thì thằng à, hai này chạm trán nhau thì có một tỷ số là hòa không đều còn nếu mà tính ở trong 10 trận đấu gần đây nhất thì à, thằng à, đội chủ nhà ấy, nó có cho mình là 4 trận thua, 3 trận thắng và trong đó là có 3 trận hòa. Trong khi đó phần sân của thằng à, đội khách à, còn vật truy thì thi đấu tốt hơn một chút khi mà có những cái trận đấu như là à, tỷ số là hòa không đều hoặc là tính trong 10 trận đấu gần đây nhất thì nó chỉ để thua một trận trước thằng Stoke còn lại là có cho mình là 5 trận hòa và 4 trận chiến thắng thì ở trong cái mùa giải năm nay thì hàng này đã chạm trán nhau là hai lần và lần này là lần thứ ba khi em cùng mình xem qua hai lần trước mà hàng này chạm trán với nhau thì những cái má kèo nào là nhà cái sẽ đưa ra cho hai thằng này ở trong cái trận đấu thì ở cái trận đấu đầu tiên là thằng Middlesbrough à, là đội khách thì đã được đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.25 và Middlesbrough thắng được cái má kèo châu Á trong trận đấu này và chưa kể những cái mã kèo như mã kèo phạt góc thì sẽ có là 6 góc cho mỗi bên và tổng tỷ số phạt góc là 12 phạt góc cũng như là chỉ có một thẻ vàng được rút ra ở trong trận đấu này anh em có thể thấy là phần đội chủ nhà mặc dù có lên tới là 11 cú sút nhưng mà chỉ kiểm soát bóng là có 40 phần trăm mà thôi trong khi đó phần sân của cái thằng ờ, đội khách thì chỉ kiểm soát bóng là ờ, à, kiểm soát bóng là lên tới là 60 phần trăm nhưng mà lại chỉ đưa ra được có 5 cú sút mà thôi trong khi đó về cái trận đấu trước đó khi mà tỷ số là hòa một đều thì anh em có thể xem qua ở đây thì ở trong cái trận đấu này thì nhà cái lại tiếp tục đưa ra một cái má kèo là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.25 thì chắc chắn đội chủ nhà lại thua má kèo châu Á trong trận đấu này khi đó thì em thấy là có một số cái ờ, bàn thắng được ghi như là bàn thắng ở phút thứ 22 và qua phút thứ 45 cộng 3 của hiệp 1 thì tỷ số là một đều trong khi đó anh em thấy nhé thì về cái má kèo phạt góc thì có lên tới là 13 phạt góc được đưa ra ở trong trận đấu này trong khi đó lại có chỉ là 4 thẻ vàng được rút ra mà thôi còn trước đó thì thằng à, đội chủ nhà Milan Pro thì đã thua một công trước Robert Ham và trận trước đó nữa là thua Luton với tỷ số là 2-1 còn lại thì có một trận thắng là 3-1 trước Hút và trận thắng 5-1 trước Norwich thì anh em thấy phần sân của đội à, khách ấy, thì à, thi đấu khá là tốt ở trong những trận đấu gần đây mặc dù không có quá là nhiều trận thắng nhưng mà có những trận hòa thì anh em cùng mình xem qua ở trong những trận hòa này thì à, đội khách nó có thắng được cái kèo châu Á không thì anh em có thể xem qua ở đây thì trận đấu đầu tiên là hòa một đều trước Blackpool thì à, ở trong trận này là thi đấu kèo đông nên cũng không có gì để nói về cái kèo châu Á cả còn trận đấu sau đó thì uh, à, con Victory đã thua cái kèo châu Á không nhìn nào đưa ra mức chấp là 0.5 thì hiện tại ở trên cái bảng xếp hạng của cái giải đấu là, là Championship thì giải đấu hạ hạng nhất nước Anh ấy thì em thấy là phần sân của thằng à, đội chủ nhà đang đứng cho mình cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng thì hiện tại nó trải qua là 46 vòng đấu là cái vòng đấu cuối cùng ở trong giải đấu này và đang bước vào cái vị trí là thăng hạng thì nó đứng có cho mình là 75 điểm cách biệt với vị trí là đội khách là ở vị trí thứ năm với 5 điểm số và anh em có thể thấy ở đây một số cái thông tin thống kê khá là thú vị khi mà cái hàng công của thằng uh, à, Middlesbrough thi đấu khá là tốt khi mà có tới là 84 bàn thắng được ghi vào lưới của đối thủ trong khi đó chỉ để thủng lưới là khoảng 56 bàn mà thôi và bên phía phần sân của đội khách thì nó chỉ ghi được là 58 bàn vào lưới của phần sân của đối thủ ở trong những trận chắn của thằng này mà gặp được trên cái giải đấu của hạng nhất nước Anh này và để thủng lưới là 46 à, bàn thì chứng tỏ cái hàng công và hàng thủ của thằng à, đội khách thì thi đấu khá là tốt ở trong mùa giải năm nay khi mà cái hàng công của thằng Amilet à, Bro thì, đi thi đấu tốt hơn một chút khi mà có tới là 84 bàn thắng và hai thằng này mà trải qua là 46 vòng đấu thì à, đội chủ nhà có cho mình là 22 chiến thắng 9 trận hòa và để thua 15 trận trong khi đó phần sân của thằng con Truy thì có cho mình là 18 chiến thắng và có tới là 16 trận hòa và chỉ để thua là 12 trận mà thôi thì ít hơn phần sân của đội chủ nhà là 3 trận thua còn quay lại với trận đấu ngày hôm nay thì anh em của mình xem qua lịch sử hang này đối lập với nhau thì chúng ta chỉ xét vào trong khoảng là 4 trận đấu gần đây hang này chạm trán với nhau thì có cho mình là hai trận hòa và trong đó nó có một trận thắng của thằng đội khách và một trận thắng của đội chủ nhà. Thì anh em cùng mình xem hai trận đấu còn lại thì trận đấu đầu tiên thằng uh, Millet Brown để thua với tỷ số là 1-0 khi mà đưa ra mức chấp là 0.25 thì đã thua cái kèo châu Á trong trận đấu này và cùng đó anh em thấy ở cái mã kèo phạt góc thì chỉ có 9 phạt góc được đưa ra mà thôi trong khi đó là có tới là 5 thẻ vàng vậy thì còn cái trận đấu còn lại thằng đội chủ nhà Millet Brown thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thì đã thắng được với tỷ số là 1-0 và ở à, trong trận đấu này cũng đưa ra mức chấp là 0.25 à xin lỗi anh em là 0.5 thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì về cái mắc kèo phạt góc có lên tới là 14 phạt góc trong khi đó lại chỉ có 3 thẻ vàng được rút ra ở trong trận đấu này mà thôi. Và một số cái con số thống kê ở đây anh thế là hai thằng này thi đấu với nhau thì hầu như 5 trên 5 trận đấu gần đây nhất là có ít hơn 2,5 bàn thắng và 9 trên 10 trận đấu gần đây nhất là uh, ít hơn 4,5 thẻ nhưng về cái mã kèo phạt góc thì hàng nào mà chạm trán nhau thì chắc chắn có 4 trên 5 trận đấu là nhiều hơn 10,5 phạt góc thì mình nghĩ ở trong trận đấu này anh em có thể đầu tư cho mình một cái mã tài góc ở trong trận đấu này khi nào mà nhà cái niêm yết ra cái mã kèo góc cho anh em có thể tham gia đầu tư thì với những cái thông tin mà dũng vừa đưa ra cho anh em xem là như vậy Thì với cái tính chất quan trọng của trận đấu này Thì liệu rằng má kèo nào anh em nên đầu tư ở trong trận đấu này Thì sau đây dũng sẽ đưa ra cho anh em một số cái má kèo Để anh em có thể tham gia và đầu tư ở trong cái trận đấu thăng hạng của hai thằng này Ở trên cái đấu trường ờ, sắp tới Thì má kèo đầu tiên thì chắc chắn đó là má kèo đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.5 thì anh em có thể thấy là mặc dù ở trong những trận đấu gần đây thằng đội chủ nhà thể hiện không quá là tốt nhưng mà anh em thấy ở trên cái bảng xếp hạng ấy thì thằng Miller Pro đứng ở vị trí thứ tư nhỉnh hơn thằng à, đội khách là vị trí thứ năm lên tới là 5 điểm trong khi đó cái hàng thủ của đội bóng này cũng như là hàng công thi đấu rất là tốt nên cái việc mà thằng à, Villarreal được đánh giá mình đánh giá cao hơn ở trong trận đấu này là một điều hiển nhiên cũng như là anh em thấy về cái mặt mà thi đấu trên chính cái sân nhà và sân khách của mình thì khi mà thi đấu trên chính sân nhà của mình thì cái trận đấu gặp nhau gần đây nhất thì nó có tỷ số là hòa một đều và những cái trận đấu trước đó lần lượt có tỷ số lên tới là 3-1, 5-1 và 4-0 chứng tỏ cái việc mà nó được thi đấu ở trên chính cái sân nhà của mình là một một cái điểm mạnh của đội bóng này trong khi đó phần sân của đội khách thì hầu như là có những trận hòa thì em thấy là hòa một đều một đều và không đều thì không được uh, đánh giá cao quá ở trong trận đấu chậm chán này thì uh, chính vậy Dũng mới đưa ra cho anh em má kèo là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.5 còn về cái má kèo tài xỉu thì anh em có thể thấy nhé thì uh, cái việc mà hai này chạm trán nhau ở trong lịch sử đối đầu thì hầu như là ra má kèo xỉu anh em thấy ở trong khoảng là 7 trận đấu gần đây thì hầu như là ra những mã kèo xỉu với tỷ số là không đều, một đều, ờ, một không một không và hai không. Còn ờ, về cái việc mà anh em thấy cái việc mà hàng này đối đầu với nhau thì mới có 26 lần chạm trán nhau mà thôi. Thì trong đó là có là khoảng là 8 trận hòa và hoàn toàn cái lịch sử đối đầu này ủng hộ phần sân của đội chủ nhà khi mà có lên tới là 12 trận thắng và chỉ để thua là 6 trận mà thôi. Cũng như ở trên cái bảng xếp hạng anh em thấy là cái việc mà hàng thủ hàng này thi đấu khá là tốt nên cái việc mà ở trong trận đấu này là một cái trận đấu có tính chất rất là quan trọng cũng như là cái hàng thủ của hai thằng này thi đấu rất là tốt ở trong cái mùa giải năm nay nên cái việc mà xảy ra nhiều hơn 2,5 bàn thắng là một điều khó xảy ra ở trong trận đấu này nên Dũng mới đưa ra cho anh em má kèo là xỉu 2.5 và cùng với đó anh em có thể đầu tư thêm cho mình một cái má kèo tài góc ở trong trận đấu này để anh em có thể thêm có thêm lợi nhuận ở trong trận đấu và đây là những cái má kèo mà Dũng chốt ra cho anh em ở trong trận chạm trán này để anh em có thể tham gia đầu tư. Thì thực sự đây chưa phải là cái má kèo cuối cùng Dũng chốt ra cho anh em có thể tham gia đầu tư ở trong trận đấu này bởi vì phải từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra thì Dũng sẽ chốt những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất ở trong nhóm bởi vì lúc đó Dũng mới có những cái thông tin liên quan đến trận đấu cũng như là cái thông tin đội hình chính thức của hàng này thi đấu với nhau là cái đội hình nào để có thể uh, chốt ra được cái má kèo nào là má kèo anh em nên đầu tư và không nên đầu tư ở trong trận đấu này và cùng đó thì hiện tại nhá thì uh, Dũng xin phép nhắc lại một lần nữa thì anh em nào còn chưa có cho mình một nhóm chơi chưa có một người quân sư cũng như là một uh, cái trang chơi uy tín thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele a à, Dũng xuân kèo cũng như là cái số Zalo 0797739553 để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm cũng như là đưa ra những cái má kèo chắc ăn nhất để anh em nào uh, đang xa bờ thì có vẻ về bờ một cách nhanh nhất thì uh, sau đây Dũng cũng xin phép kết thúc video tại đây Chúc anh em may mắn ở những cái má kèo mà anh em đầu tư Và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng Bóng Đá cũng như là Dũng soi Kèo